Xuất tinh sớm là tình trạng nam giới bị xuất tinh xảy ra sớm hoặc xuất tinh khi chưa đạt được khoái cảm. Bệnh có thể bắt gặp ở bất cứ ai, nhất là ở người có thói quen thủ dâm. Vậy xuất tinh sớm có ảnh hưởng đến sức khỏe không? Để có câu trả lời chính xác nhất, nam giới nên tham khảo bài viết sau, qua đó chủ động hơn để đối phó với bệnh. Bất kỳ nam giới nào trong suốt cuộc đời của họ đều có ít nhất một lần gặp phải chứng xuất tinh sớm. Nguyên nhân rất đa dạng, có thể là do căng thẳng hoặc do những kích thích quá độ mà bản thân không tự điều khiển được cảm xúc. Tình trạng này kéo dài khiến nam giới rơi vào cảnh sợ quan hệ, giảm ham muốn, dễ bị rối loạn cương dương. Nhất là khi đàn ông không thực sự thỏa mãn nhu cầu tình dục sẽ dễ rơi vào trạng thái bị căng thẳng, buồn bực, bứt rứt khó chịu trong người. Thậm chí họ trở nên tự ti và mặc cảm với bản thân, lâu dần gây mệt mỏi, âu lo và có thể gây ra trầm cảm. Đặc biệt trong trường hợp xuất tinh quá nhanh sẽ khiến tinh trùng không thể di chuyển vào, trong âm đạo của nữ giới, thì quá trình thụ thai sẽ bị ảnh hưởng, dễ gây vô sinh. Lời khuyên từ chuyên gia, Xuất tinh sớm không chỉ gây ra những áp lực với nam giới, mà còn ảnh hưởng đến tâm lý của người phụ nữ. Đa phần nữ giới thấy không được thỏa mãn về nhu cầu tình dục nên dễ cáu gắt, thất vọng về nửa kia của mình, gây ra bất hòa làm dạn nứt hạnh phúc gia đình. Chính vì thế để chữa trị dứt điểm căn bệnh này, nam giới nên chủ động đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa uy tín để tiến hành thăm khám và chữa trị càng sớm càng tốt. Tuyệt đối không nên kéo dài sẽ khiến bệnh càng nặng và càng khó chữa. Để hỗ trợ thêm về sinh lý, bạn có thể sử dụng viên uống minh mệnh đơn. Minh mệnh đơn được điều chế hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên quý hiếm như dâm dương hoắc, nhục thung dung, ba kích, nhân sâm, giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý. Để được tư vấn thêm về sinh lý nam giới, các bạn hãy gọi điện đến đường dây nóng 0962 651 713. Chúc các bạn sức khỏe thật dồi dào.